Đấy cầu kèo chạy là có thật 100% phải không ạ? Có gì thì tôi bắt lấy cho anh em phải không anh em? Có sao thì tôi nói vậy, chúng thì tôi nói chúng mà không chúng thì tôi nói không chúng phải không anh em? Đấy. Và dàn đề tôi bắt cho anh em 5 4 5 4 5 4 6 4 2 1 2 6 5 6 8 4 8. Thì ngày hôm nay đề về con 57 rất chi là tiếc phải không anh em? tôi bắt con 54 nó về 57 anh em nhá rất chi là tiếc phải không ạ nhưng mà trong khi đấy thì ở trong diễn đàn cầu kín thì tôi đã bắt cho anh em con 30 và con 04 phải không anh em thì rực rỡ tương bừng với con 04 được nổ về cho chúng ta hai nháy và 30 được nổ về cho chúng ta hai nháy phải không ạ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 cầu kèo chạy rất chi là đẹp phải không ạ? Tôi sẽ đi lấy giải 3.2 anh em ạ. Giải 3.2 thì tôi sẽ đi bắt con 6 này. Rất chi là đẹp phải không ạ? Kết hợp với giải 5.4. Giải 5.4 thì tôi sẽ đi bắt con 1 này. 6 gấp cho 1 ngày sau sẽ nổ về con 61, 16 phải không ạ? Rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ anh em nhé. 61, 16. Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn vào bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy liên hệ vào Zalo 0917317801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 Chơi to quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo 0917317801. Còn những ai đánh bia hơi văn nghệ trà đá ngày mai 5 10 điểm thì chúng ta hãy tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Tương tự như vậy thì tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo vào ngày mai. Tôi sẽ bắt dàn đề anh em để anh em tham khảo vào ngày mai anh em nhé.